와 Oh. đồng thành cây trái then I nguyện 娘。 Yeah. đại tổ sư đánh lễ thiên hạ hoàng dương phật pháp chư đại thiền tri thức đánh lễ Sơn Tổ, Lô Sơn, Đồng Lâm, Viễn Công, Đại Sư Đảnh lễ Nhị Tổ, Trường An, Quang Minh, Đạo Công, Đại Sư đảnh lễ tam tổ nam nhạc vạn châu viện công đại sư đảnh lễ tứ tổ ngũ đài trúc lâm chiều công đại sư Đảnh lễ ngũ tổ Tân định phổ Long Khang Công Đại Sư Đảnh lễ lục tổ Hàng Châu Vịnh Minh Thọ Công Đại Sư đảnh lễ thất tổ hàng châu triều khánh thường công đại sư đảnh lễ bát tổ hàng châu văn thê hoàng công đại sư đảnh lễ cụ tổ bắc thiên mục linh phong hộ công đại sư tổ ngôn sơn phổ nhân sách công đại sư đảnh lễ thập nhất tổ hoàng châu phạm thiên hiền công đại sư đảnh lễ thập nhị tổ hồng loa từ phước tiền công đại sư đảnh lễ thập tam tổ tô châu linh nham lường công đại sư đảnh lễ cổ kim liên xạ tổng sư đảnh lễ thượng tịnh hà không đại lão hòa thượng đảnh lễ chủ thất hòa thượng miễn lễ a à. trưởng ký lịch kiếp quán thân lễ phật tam bái cờ The gun.